Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi lại uh, tiếp tục làm cái clip để giới thiệu cho anh em Để cho anh em đi đánh tài xỉu Đi lắc tài xỉu ở các sòng các sới Luôn luôn dành cho anh em uh, cái tỷ lệ chiến thắng và độ hiệu quả cao Khi anh em đi chơi ở sòng và sới anh em nhé Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em Đó chính là cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều anh em nhé Anh em cũng đã biết được rằng là cái à, đĩa tài xỉu hai chiều này Nó là như thế nào rồi đúng không anh em cách chơi của nó như sao và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em để anh em có thể biết thêm về cái bộ sản phẩm đĩa tài xỉu hai chiều này anh em nhé thì khi anh em đặt hàng ở bên tôi một, bộ sản phẩm gồm ví một cái đĩa hai chiều và một bộ hột tùy theo kích cỡ ở sân chơi ở sòng sới của anh em đúng không ạ hai chiều có nghĩa là sao hai chiều có nghĩa là một chiều âm một chiều dương nó là cái đồ đấm châm nha anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em về cái phần tăng tích cũng như là anh gọi là nước muối nổi dọa đèn bên trong bao luôn cho anh em anh em nhé tôi test cho anh em nước muối này đúng không em Đẹp nổi rất là đều đúng không ạ Đó. bây giờ anh em lưu ý anh em vớt hột thì anh em rửa qua bằng nước nước nhé để tránh cái tình trạng cái nước muối nó bám vào kẽ hột của anh em nhé em lau khô không anh đó đúng không ạ bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em này rất là trong nha anh em nhé đảm bảo anh em rất là trong Đó. thì thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em nước muối nổi dậy làm bên trong đúng không anh em tôi sẽ bỏ qua phần nâm châm bởi vì nâm châm thì chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé đĩa hai chiều mà đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em về cái độ hiệu quả cái độ chính xác của cái đĩa tài xỉu hai chiều này để cho anh em cảm nhận với tôi anh em nhé thì ở đây tôi đã làm và đánh dấu vào cái đĩa này đúng không ạ một chiều tài một chiều xỉu đúng không em và cái này cũng thế và bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này anh em lắc muốn tài có tài muốn xỉu có xỉu của em nhé xỉu đúng không ạ đó đúng không anh em đó muốn tài có tài muốn xỉu có xỉu đó bệt cầu xỉu luôn nha anh em nhé thích bao nhiêu chén xỉu được họ thì lên tài đúng không em thì cách lên tài của nó ấy, một là em có thể thay đổi kiểu lắc hai cách đơn giản nhất thì tôi sẽ xoay ngược cái nắp này lại nha anh em nhé đó đúng không em lên tài đúng không ạ đó, tiếp tục vẫn là là tài tiếp đó đúng không em bột lên rất là đều nha anh em nhé mặt nào cũng lên đúng không ạ ba bốn năm lên tài mặt nào cũng có thì những cái chén phản nó sẽ có cho anh em nhé trong cái ờ, bộ sản phẩm này vẫn phải có chén phản cho anh em đó thì anh em nó biết là phản do anh em lắc chưa đúng vào cái phần mà đã được làm sẵn cái hai chiều nên là nó sẽ vẫn ra chén phản cho anh em thì cái đấy mình không thể nào tránh được nha anh em nhé đấy tôi sẽ test luôn cho anh em đi bên cạnh đúng không ạ anh em xỉu đúng không em đó bệt cầu xỉu luôn đó đúng không ạ đó cũng tiếp tục như thế một là em có thể thay đổi kiểu lắc hai là tôi cách đơn giản nhất là tôi xoay ngược lại đó tài đó đúng không ạ tài tiếp tiếp tục tài tiếp đó đúng không em tài nữa này đó thì chén phản mà mình không thể nào tránh được đúng không anh em thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái ờ, độ hiệu quả và cái tỷ lệ cho anh em để anh xem anh em cảm nhận được là cái bộ sản phẩm này nó hiệu quả ra sao đúng không ạ thì anh em có nhu cầu muốn ờ, được mua những cái đồ chơi chuyên về dòng ờ, tài xỉu bịp thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để trên màn hình nha anh em nhé tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 và anh em nào ở gần cơ sở có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi để được mua hàng test hàng thì anh em sẽ yên tâm hơn còn đối với những anh em ở xa thì bên tôi sẽ gửi hàng à, ưu điện này gửi xe khách về tận nơi cho anh em khi nhận được hàng thì em thanh toán nha anh em nhé thì anh em đang xem à, video của tôi hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thêm thật là nhiều những cái à, dòng đồ chơi chuyên về tài xỉu bịp mới nhất 2020 này để anh em có thể chọn lựa cho mình một cái bộ sản phẩm phù hợp ưng ý để anh em đi chơi ở sòng ở sới anh em nhé thì video này tôi làm đến đây là kết thúc Xin chào tạm biệt tất cả anh em Chúc anh em đi chơi uh, luôn luôn may mắn anh em nhé